Xin chào tất cả các bạn, chúng ta cùng khám khám phá những cảnh đẹp tại Canada và nước Mỹ nhé. Hãy cùng tôi xem nào. Wow, công viên trung tâm thành phố New York quá đẹp. Wow, nhìn cây cầu. Hoa wow, đâu mà đẹp thế. Xuất sắc luôn. Khám phá sắc thu Mỹ và Canada một số bang ngắm mùa thu nước Mỹ đẹp nhất tại đây wow mùa thu ở nước Mỹ công viên trung tâm New York tiếp theo sẽ là thành phố Boston quá đẹp luôn có dịp mình đi tới đây mình sẽ rất là thú vị đây Paris wow, một cái cầu này xuất hiện ở Việt Nam chắc đẹp lắm thiên không viên quốc gia nhìn y như là tiên cảnh mùa thu nước Mỹ kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11 thác Niagara là kỳ quan thiên nhiên vĩ đại bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc khoảng tháng 11 mùa thu ở Canada khô và lạnh một số địa điểm ngắm mùa thu Canada đẹp nhất biết đẹp đặt chân tới này là khổ chê thêm vách núi nữa đây chắc lạnh lắm đảo cướp hết sẵn wow tuyệt đẹp y như trong phim luôn này mà được đặt chân tới là khỏi đường trang đường sắt mà cũng đẹp nó trời thành phố Webes thành phố em đẹp lạ luôn thành phố xem xong nhớ cho mình một like và một cái đăng ký kênh nha cảm ơn nhiều